Đây, thầy cho hình vẽ sau. Đây. Đây là một đường tròn tâm O, bán kính nhà R. Thầy cho một loạt các điểm gồm A, B, C, D, O, E, F, I. Người ta có hỏi rằng là điểm nào nằm trên đường tròn? Thì thực ra là các em có thể dùng mắt thường là các em đã thấy rồi. Đây, em nhìn dùng mắt thường thì biết ngay. Những điểm nào nằm ở trên cái viền màu trắng này, trắng này này thì nó là nằm trên đường tròn đúng không nào? Thì chúng ta có điểm A, điểm B và điểm C. Đó là mắt thường nhưng mà để các em kiểm tra lại ấy, thì các em phải dùng thước được chưa dùng thước là em em đo em đo gì nhỉ đo độ dài của độ dài đoạn thẳng O OA hay là đo độ dài đoạn thẳng O OC để chúng ta biết được là nó có bằng R không đúng không nào và khi thầy dùng thước thì thầy sẽ có kết luận như sau thứ nhất A này các điểm A B C là nằm trên nằm trên đường tròn tâm O bán kính nhà R. Được cho Các điểm A, B, C này là nằm trên đường tròn tâm O bán kính nhà R. Và ta thầy sẽ có là người ta hỏi là điểm nào nằm ngoài đường tròn thì chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta dùng thước chúng ta đo thôi. Ta chúng ta đo là độ dài của OF chẳng hạn. Muốn biết vị trí điểm F so với đường tròn